Chào mừng các bạn đã đến với kênh phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang đã được phát sóng trong trang YouTube cũng như là trang fanpage phân bón Silic Tân Phát Bắc Giang. Và ngày hôm nay thì mời các bạn chúng ta đến với một vườn bưởi, vườn bưởi diễn. Vườn bưởi diễn nhưng tại thời điểm này đã được thu hoạch rồi các bạn ạ. Điều này có kỳ lạ không? Và tại sao mà thời điểm này hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 âm lịch năm 2020 và ngày dương lịch là ngày uh, 20 20 tháng 9 năm 2020 Nhưng tại vườn bưởi diễn này là bưởi ăn rất ngọt, thơm Và trái thì à, à, rất là căng và lì trái Quả thì chắc Và tại sao mà bưởi diễn mà lại được thu ở thời điểm này Thì à, chúng ta đến với à, à gặp chủ vườn và đề nghị là chủ vườn chị à, hái dùm chúng em một quả bưởi để à, bổ trước cho các bạn xem xem là, là bưởi diễn của mình hay cái quả tại này sao bưởi diễn nó lặng quá cái đống này ba cây quả lặng quá vâng lại được ăn tại thời điểm này và chất lượng của nó như thế nào hai quả này đây, đẹp ra hai hai quả béo quả này đẹp nó xem đi để quả này chứ vâng được rồi đây vâng bằng vâng, trước hết là xin ờ, bà có thể cân cho dùm xem là được bao nhiêu này cân ờ, cân sáu à? một cân sáu các bạn nhé một cân sáu đây tôi có thể nhấc cái một cân các bạn nhé một một cân cân sáu cân sáu để nó khẽ để này vâng đấy cân sáu thoải mái nhá vâng và đề nghị là bà bổ cái quả bưởi này à, thì đưa ra xem này vâng. xem các bạn ấy cái bưởi này bón cái phân xin này ăn thích lắm Vâng chắc là các bạn đang tò mò hỏi rằng tại sao buổi diễn mà mới có tháng 8, mùng 4 tháng 8 âm lịch mà đã được thu rồi thì ờ, tôi bật mí cho các bạn biết là đây là một giống bưởi diễn da xanh các bạn ạ và bưởi diễn da xanh thì có khác gì với bưởi diễn tôm vàng hoặc là bưởi diễn bưởi diễn không thôi thì có khác gì không thì à, thưa các bạn là à, trên một cái cây bưởi mà nó khoảng 14 15 năm tuổi này và ở đây thì thưa bà Lộc à, trên cây bưởi này bà dự đoán nó có khoảng bao nhiêu quả cây này hơn trăm quả. Hơn trăm quả. Ừ, hơn vâng. trăm quả thôi. Đây mình có thể bổ cho vậy trong cái rổ này được ạ. Vâng. Hơn trăm quả. Và đây cái ờ, tỷ lệ quả tương đối là đồng đều. Đấy. Và bà vừa bổ quả bưởi thì bà có thể cho biết là cái quy trình của mình chăm sóc như nào ạ? Mà tại thời điểm này mình đã được thu hoạch rồi ạ. Nói chung là cứ ăn xong rồi đến ờ, riêng hai thì là mình ờ, sới gốc nó ra xong rồi mình rắc phân thôi mình ờ, rắc phân thì rắc mình phân rắc theo quy trình như nào bà có thể cho rắc là có nghĩa là mình ờ, tùy theo cây thì cây to và cây nhỏ hay cây to mà của nhà tôi là 10 ờ, năm nay là 15 năm 15 năm thì cứ khoảng độ cân đơn cân cân phân silic vâng. mấy này silic loại nào ạ thì silic phân silic đấy cái túi 5 cân ấy vâng. ừ. và cái cái túi 5 cân và một cân lân này một cân silic loại túi 5 cân ừ. và bón cái gì nữa mấy này ờ, một ít đạm nữa mấy này một ít ờ, phân ờ, đạm châu một ít nó là bao nhiêu ạ ừ, đạm khoảng độ một lắm một nạng hơn nạng nạng và vì để cho để cho cái đấy cho nó bé à chỉ một nạng đạm thôi ừ. thế và cái còn bón thêm cái gì nữa không ạ không như thế là nó mưa nó âm ỉ là nó ngấm lên rạch dạ, thôi vâng. và đến thời điểm khi mà mình đã bón với cái quy trình như vậy rồi bón nốt rồi thì đến thời kỳ mà ra hoa thì bà cảm nhận là hoa nó thế nào cảm thấy là ra hoa thì nó to hoa mà hoa nó to là rộ đẹp lắm và thơm lắm đi qua vườn bưởi nhất là đêm đi ra thì vâng. thế thú vị lắm và tỷ lệ đậu quả của nó như nào ạ và đậu đậu xài lắm đấy nên là dụng nghèo hái vợ tỉ tỷ nghèo để nó Tức vừa phải còn gãy hết không nọ gãy một quả cảnh như con trên cái mà 12 quả tiếc tiếc thế nó tự dưng nó gãy đấy bởi vì nó sai quá nó sai quá lúc nó gãy vâng thế và ờ, ở trên cái cây bưởi này thì bà phải tỉa đi mất nhiều không ạ à? thì mất thuê độ hai chục à? hai chục à vâng và cho đến ngày hôm nay thì thời điểm này thì bà cảm nhận là thời điểm này đã ngọt lắm rồi sắp được thu hoạch chưa ạ ngọt lắm rồi được ăn rồi Đấy à? bây à? giờ là thì nhà vườn bây giờ quay là hôm nay là đến đây còn là quay là là, là bây giờ là tôi lên mạng là tôi bán bán trên mạng nên mà đấy. ai thích đến là hái quả nào thì hái không phải mang bắt đâu ra ai thích hàng ai lấy bao nhiêu quả này cân biểu cân đấy là quả rồi ngon lắm không có phải hay là quả ngon quả không sau khi mà đã bón đồng loạt rồi cây nào cũng ngon như cây nào sau khi cắt ờ, xong để mình so lại với ở đây là của chị là chị thấy là cái quả nó là phân bố rất là đều phải không? Thấy rất là đều múi Mà quả đây lại tương đối đều nhau, tương đối là là to đều nhỉ, mà tròn. Mà nó rất chắc hả? Là ừ. đây. Để múi này. Đây các bạn ơi, sau khi mà này. quả bưởi được được bóc lên đây các bạn này đấy củi rất thích đây này tôm ờ, đã hồng hồng đây này đấy tôm vàng vàng ngon để lắm. mình để so lại với cái quả bưởi đây cây. Vâng. mình có thể đây so... co cho những quả này đây hái quả cũng như thế này ừ. đây các bạn này đấy quả to đây quả này to Còn gần quả bé này là mình không nói đầu. không này bảo là chiếu quả to đây như quả như thế này nữa đây đây như này luôn này các bạn vỏ mỏng mỏng lắm chứ không không dày vỏ đây cũng gắt gần giữa đây này. đấy nó cứ như thế này đây này. đấy vò móng mà múi này xoay xoay xoay không phải đấy đấy xoay xoay lên lại xoay lên đấy. bây giờ là mình uh, à, bửa ra để ăn nhá còn đây mình ăn một cây khác không lại bỏ ra ăn là cho ăn rồi thế nên lúc lại bảo là cây ngon quả ngon thế nhưng mà đây là đúng quả thực đây mình bửa cho các bạn xem các bạn ơi cái vỏ của nó mỏng tang như này các bạn này vỏ mỏng như này nhá và cùi của nó đây ạ cùi của nó cũng chỉ mỏng tanh như này thôi đấy thưa bà lộc là nếu như dùng phân bón thông thường thì ôi trời ngoan à. thời điểm nào thì gì cái bưởi diễn da xanh này sẽ được thu ạ nếu mọi ngày thường thường là tôi nếu mà đến tháng 9 mọi năm thế nhưng mà bây giờ là con cái phần chín lít thì ngon quá ừ. chào các bạn thì nó sẽ được thu trước khoảng bao lâu ạ thưa bà bà có thể trả lời câu hỏi này cái gì trả lời nếu vẫn là cái so bởi... với cả cách thông ờ, chăm bón thông, thông thường và chăm bón có phân silic thì phân bón silic ừ, cho thu hoạch sớm nhanh được trước. thu sớm hơn được, mà ăn ngon hơn một khoảng thời gian nó bao nhiêu hả chị khoảng thời gian là sớm là độ tháng độ khoảng một tháng vâng ừ. đây bóc cho các bạn xem này đây cái múi kẹt không được đẹp đây đây các bạn này tôi có thể đây các bạn muối của nó rất to dày ngoặt lắm. muối của nó dày muối đấy các bạn này đấy đây, đây các bạn này tôm nó cũng đã vàng rồi nhé rời hạt tôm đấy. của nó đã vàng chị đừng đừng, đừng. đây các bạn này không muối của nó đây muối rất to như này đây muối này lấy dòng dao này, này và sau đây thì tôi bóc nguyên một muối cho các bạn xem nhé để bóc muối này thì có thể là do đây này các bạn lấy tay khía này trong bạn lấy dao cậy ra thì nó múi nó đẹp múi chứ bửa tay không thì là nó vỡ múi mà vỡ vỡ vỡ, vỡ con tôm nó ra nó chảy nước Đấy, múi ra múi không đây các bạn này sau khi mà lột vỏ ra thì con tôm nó vàng như này tôm nó vàng và nó nó ráo tôm nó ráo tôm và con tôm này nó vừa nó không to không bé phải không ạ và trông nó rất là mọng nước các bạn ạ đấy rất là mọng nước đây đây múi của nó đây múi của nó tương đối là đồng đều các bạn này đấy và cái tôm mà nó vàng như này thì thưa bà là là cái độ ngọt của nó như nào? Bà... Ui trời ngọt lắm, ăn đi, ui trời ngọt như đường ấy. Đi <laughs> ăn là ngon. Năm ngoái vâng. tôi bán mà người ta tháng 3 người ta đến người ta bảo từ từ từ người ta bắt đèn. Thế người ta đến bảo bà ấy, bưởi nhà bà như thế nào. Bây giờ không ai là bưởi được, mình tôi trột dạ quá các bà chị em. Thế bảo bây giờ không gọi đường, thế gọi là gì? Bảo bưởi nhà cô thì phải gọi bằng mật. Tôi chế tỏ thế à đến tháng 3 để à tháng 3 bán cho cô giáo ở Bình Dương mà cô ấy dạy ở trong à, Cao Đức đấy. Cô ấy tên là gì tôi cũng không nhớ thôi nhưng mà nhiều khách hàng quá tại khái này không nhớ Ừ, ăn đi ăn đi ngon mà các bạn à, tôi xin các bạn để nếm thử xem là cái bưởi diễn ra xanh này tại thời điểm tháng 8 xem Điều là bưởi của nó còn he không các bạn nhé đây ạ alo ô đi ra cổng kia đây ngọt tuyệt vời rồi rồi rồi rồi ngọt tuyệt vời các bạn ạ Ngọt lắm Mini luôn các bạn Ngọt lắm các bạn ạ Không có một chút he nào Đã bảo ngon lắm đấy cần vâng. Và bà dự tính là lúc nào thì hái bán ạ? Khi từ bây giờ đến đi ra bán đấy vâng. Cái từ đây giảm mà tôi bán vạn hết đấy Bởi vì cứ khách hàng đến ai thích quả nào hàng đấy quả đấy chứ, chứ bây giờ mình không phải hái đi đâu chứ Cứ ở cây này ai thích quả nào hàng đấy quả đấy Ngọt lắm ạ, ngọt tuyệt vời ừ. các bạn ạ ừ. đấy. Các bạn nhìn nào Vâng, không mang phải kiếm bọn này Bởi... Nó, đấy, Vâng, đúng rồi đấy. Và sau đây mình có thể sang những cây khác một chút lấy sang cây bên đây đi sang cây bên đi đây thưa các bạn đây đây những cây bưởi này thì cũng đều có cái ờ, tuổi đời là 14 15 năm tuổi cả 15 tuổi rồi đấy trồng một loạt mà gia đình trồng một loạt nhãn trồng một loạt bây giờ thu nhãn gần chết nhưng mà nọc là lúc nãy bà mới nói đến cái phần bón nót thì sau khi ừ. bón nót thì bón thúc thì mình bón như nào ạ bón thúc thì mình bón cũng như vậy thôi tăng lên tí tăng lên tí tăng lên bao nhiêu ạ tăng lên độ hai ba lạng à, bà có thể nói là sinic bón bao nhiêu rồi thì uh, đạm bao nhiêu lân bao nhiêu bà có thể nói cho mọi người biết rõ sinic khoảng độ cân hơn cân vâng áng chừng cây to được cân cây bé không được cân cây to nữa được hơn cân vâng thế nận thế cân hơn cân vâng thế nó độ nặng đạm hơn nặng đạm thế rồi bởi vì cho cái đạm mà nó trong bén phân vâng. đấy chứ không phải là độc cái nó cả mới này thì hôm thì bón cái phân um, con cò nữa thêm thì bổ sung thêm thì bón không thì thôi thôi vâng khoảng mình cứ cho ăn như thế ba ba lượt cho ăn vâng và cái thời điểm tức là sau đậu quả thì bón vậy và cái thời điểm lần thứ ba thì mình bón, giai đoạn nào bón giai đoạn thứ hoa hoặc là vào là tháng tháng 6 là mình đã phải tưới phân uh, tới thúc là đến đấy là cái thúc của nó cho ít thôi lần cuối cùng là cho ít nhất bởi vì nếu cho nhiều quá là nó lượng quả của nó lứt đây các bạn thỉnh thoảng có quả lứt ấy à vì quả à? nó mỏng đây vâng. quả con tí đó rồi à đấy vâng vâng tức là nếu mà bón nhiều quá thì nó sẽ bị nứt vâng. đấy nứt ừ. đấy quá thì nó ừ. sẽ bị nứt vâng. còn cái đợt một là bón khớ khớ rồi đợt hai là phải bón thúc nhiều vâng căng lên nhiều hơn lần thứ ba là bón ít vâng. nếu như bón nhiều quá nó lứt các bạn lứt nhiều lắm nhà tôi cứ ăn mình đây cứ quả lứt đây đó ừ. Đấy. cái bà đánh giá về cái mẫu mã quả đây như nào mẫu quả nó đẹp cân cân quả cân quả mũi cân đẹp lắm Đấy, ừ. thỉnh thoảng nghe gia đình là có treo đây này gia đình có treo đây này chả với đơn giản đây này một theo ong ong ong ong ong mũi đây này Đấy, có cái lọ này Dúng thuốc vào là cứ treo bình beng này Mỗi cây một một lọ Thế ừ, còn cái túi con này thì nó bé quá bởi nhà mình dùng nhiều Cho nên là không không phun túi nhỏ Không mấy túi nhỏ Đây đấy các bạn Đấy quả đấy, đúng nào thế Chứ chẳng phải là đúng nào sai này tôi chỉ quay đâu Đấy bên này cũng thế này các bạn Đây quay lại bên này, đây bay lại bên này, Cũng vẫn thế này Quay ngược những quả còn vĩ chiến này vâng cái quả này có to hơn quả quạt nhiều đúng rồi đấy đấy thế này vâng. có vẻ nó to hơn mà hai quả trung bình không to không nhỏ thường thường thì à, bưởi diễn à, da xanh nếu mà dùng vân thường thì nó nặng được khoảng trọng lượng trung bình của nó là bao nhiêu ừ, bón bình thường ấy có quả bé nhất là được 8 nạng 8 nạng đấy là bé nhất à. còn to nhất ấy là hơn 2 cân hơn hai cân ờ, và hai à. cân 2 cân 3 ở ra đấy vâng. thế còn thường thường là đi uh, cân 8 2 cân là đại đa số là cân 2 cân với cân 8 là nhiều vâng. Vâng. đấy thế nó có bán buôn người ta thì là có cửa nhưng mà mấy năm nay là ngon quá mới biết đưa đến mạng người ra người ta cứ đến mua không phải bán buôn nữa vâng. thế đâu bán lẻ ai thích quả nào lấy quả đấy giá cả là cứ thỏa thuận trong quá trình mà à, chăm sóc cây thì bà có phải dùng cái túi 300 ờ, gram này không? Không, nhưng mình dùng nhau dùng 300 gram thì nó hao. Phải lấy 5 cha lấy cái túi 5 cân chứ. Vâng. Dùng nhau này lấy túi thì nào nếu mà mình nên là, nếu gia đình nào mà có dòng trồng ít ý, thì dùng cái túi này là hợp lý bởi vì là nó hợp lý chứ nếu túi to thì nó nhỡ thừa thế người ta chỉ có vài cây thôi thế thì nhau kể cả à, chị em dâu như tôi hôm nọ thấy chị đang bán hàng chị em vô hổ thế cô ơi, cô mua phân chín lít ở đâu bỏ đấy vào bà trong nhà mình bà thế nhưng mà bón thế nào của cô cách thức bón này rắc vùng quanh xong lấy cái mùn kia hất vào đậy vào thôi để thỉnh thoảng thì không mưa thì hất đất hất, hất cái nước vào không thì cứ thôi kệ nó bén gần đâu cũng chẳng phải đơn giản lắm và với những cái cây như này thì bà có phải dùng cái ờ, kích hoa đậu quả gì không không tự nó động cái đấy là nó mạnh lắm nó lở hoa rộ nó mở hoa to tức là cái, cái bà nói ý là cái đấy đó là cái gì có nghĩa là cái phân xin ấy vâng nói rồi vâng. nó nó nó nó, nó nó đẫy à, nó đã ăn vào rồi nó đẫy rồi thì nó đủ chất rồi cũng như là nó đủ chất rồi thì tự nó to thôi nó đậu thôi chứ bây giờ mình cứ kích thích xong nó hết cái kích thích đấy thuốc đấy thì xong nó sẽ dụng rất nhiều đã chút là chút nhiều còn riêng cái này là nó đã đậu là phải chín chín phần trăm luôn bởi vì nó nhiều hoa nó chùm đầy hàng chục cây hoa hàng 20 cây chùm nó to quá thì nó phải dụng vợ chứ đựng làm sao hết được những cái cành bé tí đây này những cái cành này đây này bằng ngón tay thì các bạn này đây đây đây ngón tay đây này này mà hai quả to như thế này thì làm thì cứ phải rũ rĩ để đời các bác không phải không đánh sai này đấy thế chứ này thế cho nên là không phải dùng thuốc trùng thang đây như cái cành này nó bé như này nó một quả này đấy đấy vâng à, thưa bà là <coughs> trong quá trình chăm sóc mừng phân bón Sinic Tân Bắc Bắc Giang thì à, bà có phải phun có phải dùng cái thuốc bảo vệ thực vật không thì không chỉ trồng từ cái lúc mà bón phân ờ, ờ, đầu tiên là nó chưa có hoa có quả ấy, thì mình dùng cái phân đấy thôi cái thuốc đấy thôi để phun sâu mới lại mới thuốc bệnh có nghĩa là thuốc muội muội đen cây thế muội thì là khi lúc chưa ra hoa là mình phải phun trước khử một lượt thế xong là nó ra hoa rồi và đến bây giờ có phun gì đâu chả phun gì đi để ong ong ấy thì này đeo cái nọ rồi mỗi cây một lọ cây kia một lọ đấy cứ mỗi cây một lọ đeo chẳng hay phun gì nhưng thỉnh thoảng là vẫn ờ, chẳng hạn những hôm nào mà nó mưa nhiều quá mình không bận quá không nhúng được thuốc lại mưa là phải nhúng lại à. qua mưa là phải nhúng lại không phải cứ để mưa gió là nó nhả hả hơi nên là phải nhúng lại cho nên là thỉnh thoảng vẫn bị quả ong vàng cho nên là không thể tránh khỏi được 10 quả thì trăm quả sát thất thoát và một vài quả nhưng không phải một mười mười được à. đấy là nói thực sự với vâng. bà con thế và bà có thể giới thiệu về mình đi để nếu như các bạn <coughs> muốn mua <coughs> bưởi diễn ra xanh tại thời điểm này vâng thì các à, bạn liên hệ với số điện thoại nào mua bưởi diễn ra xanh của tôi là tên là Nguyễn Thị Lộc thôn Xuân Dương xã Vạn Ninh huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thế thì coi là số điện thoại của bà bao nhiêu số điện thoại là 0334 112 535 vâng vâng à, cảm ơn bà và thay mặt công ty thì à, xin được kính chúc bà luôn xin được uh, kính chúc bà luôn mạnh khỏe rồi thế bà... cảm ơn phần chín ích bác giang là làm giàu cho chúng cho các uh, nhà vườn chúng tôi là rất là cảm ơn đã làm ra sản phẩm để cho, nhà lông chúng tôi là tin cậy là nhà phân của giám đốc là bón nhiều người cứ hỏi tôi cho giám đốc tên tuổi đấy thế trong bài thấy bà bán phân bà không tôi chỉ có dòng thôi các bạn người ta đưa lên tôi nên tôi có bán phân gì đâu bán chất làm sao làm mau cá được